đây các bạn hồi nãy đó là hồi chiều đó mình à, không quay cái đoạn mà mình thay nước là mình gấp quá mình không thay nước mình thay nước mình không quay cho các bạn xem được thì ở đây á, thì các bạn có thể thấy rằng á, là mình nó có thể giảm được giảm được khoảng chừng 10 phần trăm đây các bạn các bạn thấy thấy giảm được 10 phần trăm thì mình thay nước trực tiếp luôn và mình thêm vô cho cho bể là cái lọ carbon liquid à, ức chế carbon liquid ức chế riêu hại thì mình cái loại đó mình nếu mình thêm nhiều quá đó nếu mình thêm nhiều quá thì nó sẽ giết chết vi sinh ha à, nó sẽ giết chết vi sinh cho nên mình không không chạy lọc luôn hiện nay là cái bể mình là không lọc không đèn không CO2 luôn rồi dạ. thì mình để vậy đi ngày mai đó ngày mai mình sẽ hút thêm 50 50 phần trăm nữa hút gần hết luôn hồi nãy mình hút khoảng chừng 70 phần trăm chứ không 50 phần trăm hút nước xuống tới đây nè à. thì nó cảm thấy mình cảm thấy là nó có giảm được 10 phần trăm thôi chứ giảm hết thì nó không có thì từ từ thì mình sẽ sau khi ngày mai sáng mai sáng mai mình hút khoảng 70 phần trăm ra nữa thì mình thêm nước vào thêm nước vào xong rồi mình à, thêm nước vào xong rồi mình bật lọc mình bật lọc mình tạo lại vi sinh vi sinh mới sau đó mình à, khoảng một hai ngày cho nó ổn định mình à, sẽ tạo cái à, sau khi ổn định rồi thì mình sẽ mua cá hà hòa lan cá hòa lan thả vào khoảng ba con cá hòa lan chứ cá đuôi kiếm nó nó không có xử lý nó không có xử lý nó không có xử lý điều hại nhưng mà cá hòa lan á, thì nhặt cái là nó bay ra ngoài hoài nó bay ra ngoài hoài các bạn thì các bạn à, xem à, tiếp cái video của mình nha rồi sau một đêm đó. sau một đêm thì các bạn có thể thấy rằng riêu nó nó chuyển sang màu bạc hết trơn các bạn đã chết thì à, mình bắt đầu mình sẽ à, xử lý bằng cách là cho mua thêm cá hòa lan cá hòa lan hoặc là cá muốn à, các bạn thường hay kêu à, là cá muốn gì đó nhưng mà ở đây thì có người kêu hòa lan đó. thì khi mình chạy mình tạo mình mình khởi động lại cái cái hệ hệ vi sinh hệ vi sinh thì mình sẽ um, cho cho cá mình thả thả cá hòa lan vô để nó xử lý mấy cái riêu các bạn đó mấy cái riêu hiện nay là còn rất là nhiều chứ chưa có giảm được phần nào nhưng mà mình để đèn vô thì nó sẽ không có được nhưng mà mình để hoặc uh, nó sẽ mọc lại nó sẽ gây hại lại nhưng mà mình để khoảng chừng à, một ngày đi mình chạy lọc tạo hệ vi sinh khoảng 24 tiếng đồng hồ thì một ngày đi ngày mai mình bắt đầu thả cá vô là ok là các bạn nếu như à, không có tép mũi đỏ thì ở đây mình sử dụng tép tép sông tép ở ngoài sông bắt vô mua bọc 5 ngàn chà bá khoảng chừng trên hai ba chục con thì đây mình sử dụng các bạn có thấy rằng đây đó thấy không nhưng mà mình không biết là nó sẽ thế nào thôi nhưng mà mình phải cố gắng nó không thế nào thì cũng phải cố gắng mà xử lý cho nó xử lý hết những cái này còn rất là nhiều các bạn bị riêu nâu rất là nhiều hôm qua tới giờ là mình thay nước hai lần rồi thì tình trạng hiện nay là nó trắng hay nó này kia nọ nó chưa thấy Đấy. thì ngày mai thì để cho anh tượng này nó xử lý như thế nào không được nữa thì mình mua tới muốn nhưng mà để thì khoảng chừng à, năm mười bữa vậy cái tụi này nó chết hết mình không mua chứ bây giờ các bạn thả muốn vô là nó xử lý mấy muốn luôn á nó hay vậy nó ghê lắm đấy. Ở khu vực bên đây nó cây nó rá rụng nhiều Đấy, ra rụng nhiều thì phải xử lý tới mấy anh muốn nhờ mấy anh này để xử lý dùm sương mù Đà Lạt đã đáp vô trong cái bể của mình <laughs> Đấy, trời thôi các bạn bây giờ đó, thì cái bể của mình nó đang chết vi sinh tại vì ờ, mình ờ, thay nước rồi mình ờ, vệ sinh luôn cái lọc đây vệ sinh cái lọc nó sạch sẽ đẹp trai rồi thêm vấn đề nữa là về cái cái sủi CO2 đó, nếu nếu mà các bạn có một cái vấn đề vệ sinh gì đấy thì các bạn nên rút rút cái cái cái sủi CO2 này ra ngoài luôn chứ đừng có để trong đó để trong đó là khoảng chừng một ngày thôi một ngày thôi là nó thấm nước vô rồi nó làm đủ thứ rồi các bạn các bạn ờ, không nó không sủi co hai lên luôn rồi còn ở đây đấy còn ở đây thì nước các bạn đừng đổ đầy quá đang đổ khoảng bao nhiêu là đủ ha đấy đổ bao nhiêu là đủ thì nó sẽ tạo co hai tùm lum hết nó có hôm qua tôi làm không là gần một tiếng đồng hồ luôn rồi về cái này không đấy còn cái bình CO2 ờ, thì nữa mình sẽ nói sau về vấn đề là nhìn cái nhìn cái nào thì biết cái, cái khí CO2 trong đây còn hay nhiều ít nha các bạn và chỉnh và chế độ mình chỉnh chỉnh sao mà nó nó xài lâu chỉnh sao mà nó xài mau nữa ha à, bây giờ mình à, mình xử lý về cái à, hôm nay mình sẽ xử lý về cái vụ mà chết vi sinh này thì bây giờ các bạn chăm vi sinh vô trong khoảng chừng à, nếu mà về các bạn không khoảng chừng một nắp rưỡi đi một nắp rưỡi vi sinh rồi à, các bạn các bạn à, mua cho mình mua mua một cái máy sủi oxy loại nhỏ thôi tùy theo máy à, bể lớn hay bể nhỏ gì cũng vậy bể lớn thì mua cũng cũng cũng một cái máy sủi oxy thôi à, khoảng chừng sáu bảy chục ngàn gì đó thì các bạn sủi sủi khoảng chừng một đêm một ngày một đêm gì đó là xanh nó nướng nó sẽ trong là nó tái tạo vi sinh lại nha các bạn rồi à, các bạn thấy mình à, để sủi CO2 sủi xin lỗi sủi oxy không Đấy, rồi bắt đầu các bạn chăm à, một nắp rưỡi một nắp rưỡi à, vi sinh vi sinh dơm à, là trước bữa đó là mình đã chăm một nắp rưỡi rồi à, bây giờ mình chăm thêm một nắp rưỡi nữa các bạn nó đang bị chết đang bị chết vi sinh đó rồi ok nha các bạn đấy mấy vấn đề này nói với mình là chuyện bình thường chứ không có gì là khó khăn đâu rồi bắt đầu từ từ đấy. mình à, việc riêu hại mà à, chiến đấu với riêu hại đương nhiên là phải nó, nó khó khăn dữ lắm là khoảng chừng một tuần hơn rồi thì nó cái hồ của bạn nó sẽ ok ổn định đầy đủ rồi các bạn xử lý mấy cái mấy cái này ha à, bây giờ à, mình đang làm cái ờ, dự cái vụ ờ, mà trồng ở ngoài cái ờ, bể ờ, cái thùng thùng nhựa hoặc là thùng cái lu kêu bằng thủy sinh thùng xốp các bạn dạ. rồi bắt đầu mình sẽ thí nghiệm thành công thì mình sẽ đỡ được cái phần đền này ha. Dạ. đền này thì mình sẽ lên cái bể lớn hơn 90 45 45 ha, các bạn tình hình có vẻ khả quan hơn các bạn các bạn thấy để oxy chạy nguyên đêm khoảng chừng 3 ngày thôi là nước bắt đầu nó trong lại nhưng mà các bạn sẽ thấy riêu bắt đầu nó mọc lên nè thì mình xử lý nè rồi mình mua 5 năm con muốn nè rồi. có người thì kêu muốn có người kêu hòa lan thì giá mỗi một con 5 ngàn mình mua 5 con chạy đi mua liền mà trong thời gian nó mưa Đấy. rồi ở đây thì có những cái lá mà nó nó rụng nó thay lá rồi rụng bắt đầu nó nổi này thì mình vớt ra đó các bạn thấy không thì trong vòng à, một ngày thôi trong vòng à, một ngày mình sụp oxy nè khoảng chừng hai bữa đến ba bữa là bắt đầu nó có à, oxy bắt đầu suy sinh nó sống lại đó, các bạn thấy không hôm qua là nó mờ hết trơn luôn á ngày mai đi nó trong vắt lại cho coi à rồi à, các bạn ngày thứ ba rồi các bạn ngày thứ ba thì nước à, bắt đầu nó trong rồi à, vi sinh bắt đầu nó sống rồi thì à, cá của mình nó cũng đã diệt được một chút một chút riêu rồi các bạn à, diệt được một chút thôi thì các bạn không cho cá ăn thôi các bạn đừng cho cá nó ăn thì đây là các bạn thấy những cái cây này những cái lá nó thay lá nè nó thay lá là nó bị à, riêu hại tấn công hay là bị gì đó nó do nó thay do nó thay thay đổi cái môi trường đột ngột có nghĩa là mình thay nước mình hút hết nước rồi mình uh, cho nước mới vô á mình à, thay đổi cái môi trường đột ngột rồi à, mình không bật oxy mình không bật đèn đó. rồi mình còn xài sử dụng oxy già nữa do lỗi của mình thì mình nôn nóng mình muốn làm cho nó mình muốn thử nghiệm cho các bạn xem rồi làm đủ thứ thì cái bể này có bể đầu tiên cái bể đầu tiên của mình cái bể đầu tiên là đầu tiên về là trồng cây nè về à, cách trồng cây về cách nuôi những cái con những cái những cái động vật ăn riêu nè động vật nào ăn rêu động vật nào không ăn rêu và mình bị uh, dịch bệnh nè dịch bệnh là không không thể nào là mình uh, mình ở đây mình không thể nào là uh, mình mua được những con tép mũi đỏ nè đó nếu mà mình mua được những con tép mũi đỏ thì cái các bạn ờ, cái bể này khoảng chừng một đêm một thôi các bạn thả khoảng chừng hai chục con tép mũi đỏ thôi một đêm một thôi không còn những cọng riêu luôn thì chứ các bạn không còn những cọng riêu luôn đó Ờ, chi ốc ốc netra thì nó nó nó nó xử lý mấy cái mấy cái mạng bám ở đây nó xử lý những cái vết ờ, những cái vết mình không có thì nó từ từ nó chết thôi chứ biết giờ sao giờ đó. rồi rồi sau khi mình thả mấy con tép à, mấy con tép đồng tép suối tép đồng ở ngoài đồng á bắt những ngoài đồng nè đó thả vô cho cũng nó cũng dọn dọn mấy cây này mấy cây này mà nó bị à, nó bị một nó bị ờ, một nó bị thúi rửa nó bị một hay gì đó muốn thay lá hay gì đó thì ờ, những con này nó sử dụng nó tiễn bớt nó nổi lên nó nổi lên thì mình vớt mình vớt mình vớt mình vớt mình vớt à, cái và xong, xong cái bể này xong đó ha khi mà cái bể này xong thì mình đang làm cái bể uh, trồng uh, ngoài thùng xốp trồng một cái lu cái khạp hay thùng xốp gì đó thì mình à, cắt những cái những cái đào chồi này mình để ra nhiều à mấy cái bể kia nó cũng có chồi nhiều lắm các bạn mình cắt ngang hết mình cắt ngang hết mình trồng vô cái lu của mình đó là từ cái lu của mình mình thí nghiệm thử coi ok không thành công không thành công được thì mình chơi những cái bể lớn hơn bể 90 à, bể nhỏ 40 cũng được tùy tùy tùy theo mình mình biết cách trộn đất rồi đó bây giờ tiếp tục nha các bạn hello các bạn à, chúng mình đã gặp nhau nữa rồi ha thì sau khi mình giải quyết cái à, cái vi sinh đó ok các bạn nước rất là nước trong nhưng mà bù lại là mình bị à, rụng lá thối cây rụng lá là do chắc là do mình à, thứ nhất là mình để qua đêm thứ hai là mình trị thuốc uh, oxy già thứ ba là chết vi sinh rồi uh, những cái riêu á những cái hiu hại là những chú muốn này giải quyết giùm mình hết trơn rồi các bạn các bạn à, bị uh, à, riêu mà các bạn chưa có uh, chưa có tép mũi đỏ đó thì các bạn thả muốn vô nha đừng có thả mấy con này vô tép này tép xong này các bạn đó. thì nó cũng vô nó tiễn dùm bạn mấy cái lá dùm á mấy cái lá nào thú thúi nó làm dùm luôn ha thì uh, sau khi mình đã cắt những uh, cắt những cái lá cây của uh, Rotarala Rotarala đỏ mình đi nhân giống lại và những cái sunset à, những cái xun xét mình cũng đã cắt ngày mai mình cắt tiếp à, tối rồi cắt mỗi ta à, cắt thì nó bị à, mũi mũi chích ở ngày mai mình cắt nữa thì à, mấy cây này mình cũng đã có nhân giống lại rồi nếu không có thì bên kia có bên kia có nữa nhiều lắm thì mấy cây à, mình cũng đã nhân giống mấy cái lại nhi đã rồi luôn rồi cắt rồi luôn rồi mấy cây à, rau đâm mình cũng đã nhân giống lại rồi cắt đọt nhân ra rồi thì ngày mai mình sẽ đổi cái phong cách khác mình nghĩ cho phong cách này đầu tiên là mình sẽ tháo cái CO2 này ra mình không xài CO2 nữa thì mình à, tháo ra khóa lại khóa quanh lại ha và cái vụ CO2 thì mình sẽ nói về vấn đề à, cách nhận biết hết CO2 nha thì cái đó sau cái video sau thì à, khi mà mình mình làm như vậy rồi bắt đầu ngày mai mình tháo đèn ra luôn mình cứ để lọc chạy ham lọc nó chạy 24 trên 24 luôn cho nó chết luôn hết đi rồi à, mấy cái này chết hết rồi thấy hiện tượng đó là không ổn rồi à, không ổn rồi ốc chép ốc còn chết nó chi là nó thì à, thấy mình thấy không ổn rồi thì thôi à, hẹn các bạn cho những cái video tiếp à, video mình đến đây là kết thúc nha các bạn có nghĩa là mình trị hết bệnh luôn mình trị hết riêu luôn là mấy con này thôi mấy bạn đừng xài oxy già nha đó rất là nguy hiểm rồi à, mình khuyên các bạn là đừng xài thôi để các bạn xài là quyền các bạn các bạn không xài thì các bạn mua những con muốn con có 5 ngàn thôi nó sẽ giải quyết cho nhiều các bạn thôi rồi à, sau khi cái lọc mình nó hút vô nhiều quá bạn nó hút dơ nhiều quá phải giảm dòng thôi mình để cho nó chạy để thôi nó chết vi sinh đó các bạn rồi rồi hẹn các bạn video sau nha rồi cảm ơn các bạn những ờ, đã theo dõi mình trong những cái video chị kiểu này chắc là do chắc là do mình do mình ờ, là còn ít kinh nghiệm quá cho nên mình chị không hết rồi nhưng mà có như vậy mình mới có kinh nghiệm à, chỉ cần gặp như vậy mua muốn thả vô mình đã thử rồi mình thử trên bên cái bẫy kia rồi trong một tuần lễ đẹp là đẹp trai liền à, mà thì muốn các bạn muốn biết thì các bạn xem video mình sẽ biết nhiều thôi cảm ơn các bạn nha bye bye